Xin chào các bạn à, đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện à, Xin giới thiệu với các bạn cái bộ nguồn thủy lực chuyên dành cho à, xe ba bánh lâng thùng hàng bàn lâng à, Nói chung là tất cả các cái loại mà lâng à, và tự hạ thì là sử dụng loại này được cái này là nguồn bơm à, van điện từ một chiều các bạn có thể sử dụng vào những công việc đấy như mình đã kê có nghĩa là có lực đẩy lên và đẩy xuống thì à, à, dầu sẽ tự hồi về mình sẽ bấm công tắc thì lên thì nó lên mà nhả công tắc bấm công tắc xuống thì dầu sẽ được mở và hồi về cây ben sẽ tự thu lại à, đấy là nó sẽ sử dụng được cho những cái mục đích à, lâng lên và khi xuống thì à, sẽ tự à, trọng lượng à, kéo xuống hoặc các bạn có thể làm cái lò xo các bạn kéo xuống à, giống như kiểu là bàn ép thủy lực các bạn cũng có thể chế được từ cái này thì à, đây là cái bộ công tắc điều khiển công tắc này thì các bạn cũng có thể sử dụng à, à, những cái công tắc nút bấm hoặc là những cái thể loại khác bởi vì nó chỉ đơn giản là công tắc thôi thì à, đây là bấm lên nút xuống như này là nhả về nhả về thì cái dơ le nó sáng kìa cái cục hít nó sáng đấy là chính là mở van còn khi bình thường là bơm là nút này là nút bơm này đấy thì à, đây là cái dòng 12V và 1600W à, à, loại loại lớn loại này thì có thể đẩy được trên một tấn một tấn rưỡi tùy theo cái đường kính cây ben của các bạn cây ben càng lớn thì lực đẩy càng lớn mà cây ben càng nhỏ thì lực đẩy càng nhỏ à, thùng dầu này thì à, tương đương với khoảng 7 lít đấy thì à, các bạn à, có mua hàng thì xin liên hệ có số điện thoại 0983 818 955 à, bên mình có cả loại hai chiều và loại một chiều các bạn nhé đây là loại một chiều à, xin lưu ý các bạn là, là à, bộ thiết bị đây được gọi là bộ nguồn thủy lực thì các bạn à, có nhu cầu mua thêm dây dầu chiều dài bao nhiêu và cây ben loại hành trình bao nhiêu thì bên mình đều có bán theo nhé đây là chạy một bình đây và cái bộ là test cho khách hàng luôn